Hello, xin chào tất cả anh chị em có mặt trong cái buổi tối ngày hôm nay. Lời đầu tiên à, xin gửi đến à, lời chúc sức khỏe đến anh chị em buổi tối mạnh khỏe bình an và gặp nhiều may mắn. Ở ờ, trong buổi tối hôm nay thì à, Dũng sẽ nói về cái giải đáp về cuối tuần. Thì có rất nhiều anh chị em đang hỏi Dũng có rất nhiều câu hỏi khác nhau. Tuy nhiên thì hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào hỏi đáp về nhóm ngành nào cái cổ phiếu nào uh, thị trường đang được ưa chuộng và cách để chúng ta biết được nó đúng không cách để chúng ta biết được nó nó vận động ra sao nó đang biến động như thế nào và hôm nay Dung sẽ chia sẻ một cách chi tiết để anh chị em có thể đo lường được nắm rõ được và chúng ta có những cái kế hoạch uh, tham gia đầu tư thì có một số câu hỏi của anh chị em có hỏi cũng là mua cổ phiếu nào lúc này tốt nhất tốt nhất ạ à? mua làm sao để mua cổ phiếu lúc nào tốt nhất thực ra là không có câu hỏi là mua cổ phiếu nào là tốt nhất bởi vì thứ nhất là này kể cả cổ phiếu đấy có tốt đi chăng nữa thì thực ra nó cũng không tốt ờ, ở giai đoạn trước thì có một bạn khi mà không phải một bạn mà nhiều bạn luôn khi mà Dũng chia sẻ đúng không chia sẻ bạn lãi được 30 phần trăm rồi sau đó thì ờ, một lý do nào đó cũng chả cũng không biết là bạn có lãi hay lỗ nữa nhưng cuối cùng bạn lỗ ngược lại là bạn mới quay trở lại bạn comment những lời không được tích cực đơn giản thế thôi ạ à thế thì bây giờ chúng ta cũng đi lên diễn đàn chúng ta nghe một ai đó chia sẻ thì thông thường bao nhiêu bạn thấy là thông thường khi họ chia sẻ chúng ta thời điểm mua vào sau đó thời điểm bán ra kể cả lỗ họ không chia sẻ nữa và họ cũng không cho chúng ta thời điểm là cắt lót không cho chúng ta tại sao còn phải bán ra cuối cùng chúng ta bị kẹt cứng trong cái gì ạ trong cái uh, trạng thái như là ờ, đã gì ạ đã mua rồi chả biết khi nào bán ra nếu bạn nào đã từng ở trạng thái như vậy thì có thể comment cho Dũng số 1 đó các bạn tức là khi chúng ta mua một ai đó một ai đó chúng ta gọi là à, cho chúng ta một cổ phiếu nào đó tuyệt vời đúng không có thể là cổ phiếu tốt cổ phiếu xấu nhưng tuy nhiên thì sau đó thì họ cũng chả nói cho chúng ta biết rằng thời điểm nào bán ra và khi chúng ta thấy rằng không biết thời điểm nào bán ra có thể một lý do nào đó tại vì mua thì có thể là họ chia sẻ là mua vào nhưng thực tế bán ra thì chúng ta cũng chẳng biết thời điểm nào bán ra nên dẫn đến sau khi dạ, sau khi bán ra thì chúng ta chả hiểu tại sao chúng ta lại cần phải bán ra dẫn đến chúng ta bị kẹt cứng đúng không kẹt cứng trong cái gì ạ cái cái mớ hỗn độn và đuôi chúng ta bị thua lỗ thì điều gì sẽ diễn ra à, trước khi các bạn có mặt đây thì cũng mong rằng là chúng ta hãy chia sẻ chia sẻ cái kênh youtube này à, chia sẻ video này cho nhiều người khác được biết và hãy là uh, ờ, like Dũng một cái cái like ở dưới có comment ở dưới để Dũng biết rằng là các bạn đang mong muốn điều gì đúng không ạ tức là khi các bạn tại vì ở trên này khi các bạn like thì có thể nó sẽ bị trôi nhưng khi mà các bạn comment rồi đấy các bạn đang mong muốn điều gì để Dũng biết rằng là Dũng sẽ làm những video uh, với những cái chủ đề mà phần lớn này chị em đang mong muốn chủ đề Dũng sẽ tập trung vào chủ đề đúng không đúng không chia sẻ trên uh, Facebook ok ạ xin cảm ơn bạn Nguyễn uh, Hữu Long à, chúng ta có thể chia sẻ trên Facebook hoặc là trên sẻ chia sẻ các kênh khác nhưng nhớ là hãy nhấn cho Dũng biết là bạn đang đang mong muốn một cái chủ đề gì tại vì thực tế là Dũng không thể biết là các bạn đang mong muốn chủ đề gì đang mong muốn là vấn đề các bạn đang là cái điều gì chúng ta cần phải đưa ra những vấn đề chúng ta bởi vì một số bạn có hỏi ở đây Dũng đã nhận được một loạt các câu hỏi một số anh chị em chẳng hạn một số anh là, là nhờ ờ, ở đây có một số câu hỏi này thời điểm này có nên margin hay không chẳng thế đấy là câu hỏi câu hỏi thứ hai là hướng dẫn đi tiền margin à, margin rất là nhiều câu hỏi xu hướng xu hướng chọn cổ phiếu nào cho đợt này và ngành nào đấy hoặc là câu hỏi tiếp theo là làm làm sao để thấy biết dòng nào là cổ phiếu dẫn đầu thị trường trong thời gian tới chẳng thế thì hay là có một câu hỏi khác nữa là thầy cho hỏi một chút là về về gì ạ về chia cổ tức bằng cổ phiếu đi ạ đấy chị chẳng hạn thế hoặc là một câu hỏi khác là một bạn hỏi phân tích cổ phiếu thì ờ, ở đây nếu mà nói phân tích thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ không thể phân tích được uh, hết tại vì có quá nhiều anh chị em hỏi về cổ phiếu nên Dũng sẽ nhìn cho chúng ta phân tích tổng thể để chúng ta có thể biết thì chúng ta đầu tư hoặc là một bạn có hỏi là thầy ơi giả định ai đó cũng hiểu về VSA thì thị trường sẽ hoạt động như nào à câu hỏi rất là hay hoặc là thầy ơi cho em hỏi là đang on đang online à sẽ được được đọc đâu và chat trực tiếp ạ à, ok à, cảm ơn ở đây đây là rất nhiều câu hỏi à, nhưng uh, trước khi uh, Dũng sẽ chia sẻ một cái câu hỏi Dũng nghĩ là bao nhiêu chị em thấy rằng là nếu tất cả uh, chúng ta gọi là mọi người học VSA thì mọi thứ như thế nào hay là mọi người biết phân tích cơ, cơ bản hay phân tích kỹ thuật thì mọi thứ như thế nào trước khi chúng ta sẽ phân tích về ngành đúng không câu hỏi theo anh chị em nếu tất cả mọi người đều biết VSA thì điều gì sẽ diễn ra nếu mọi người biết VSA thì điều gì sẽ diễn ra nếu giả sử đấy ạ mọi người biết VSA biết phân tích VSA thì điều gì sẽ diễn ra à, đấy thế chúng ta sẽ hiểu xem là chúng ta sẽ uh, thử đặt câu hỏi thế thì ở đây sẽ như thế này này khi mọi người biết về VSA tại vì VSA nó tuân theo được gì ạ à? ba quy luật quy luật thứ nhất là quy luật cung cầu quy luật thứ hai là quy luật gì ạ nhân quả và quy luật thứ ba là quy luật nỗ lực thành công chẳng hạn như chúng ta biết rằng là con người chúng ta cũng có bốn tính cách khác nhau nha bốn tính cách khác nhau các bạn nhớ nha. con người cũng có bốn tính cách khác nhau ờ, những ai mà học tính có tính cách D á, là tính cách mà hôm trước Dũng đã chia sẻ đó là tính cách quyết liệt họ rất là quyết liệt họ đưa ra những cái gì ạ phản ứng rất là nhanh rất điểm thì họ sẽ gì ạ à? họ sẽ mua nếu họ biết rõ về beta họ sẽ mua một cách rất khoát họ bán ra một cách rất khoát thì đây là những người có thể khả năng thành công rất là nhanh đúng không thành công rất là nhanh và đây là những con người gọi là tính D vậy câu hỏi tiếp theo là nếu những người mà tính S thì sao tính S tức là tính những người mà chúng ta gọi là mang tính chất là là họ thích là thích yêu thương họ lên diễn đàn họ nghe một ai đó cảm giác là hòa đồng họ cảm giác vui vẻ còn nếu mà trong trường hợp mà họ mua thì thường là họ mong muốn là ai đó dẫn dắt họ mua trước ai đó bảo họ mua trước họ thường là họ mua ở phía sau đúng không họ mua ở phía sau đúng không họ lên tàu ở phía sau nên thực tế là họ chậm hơn rất nhiều bởi vì đã có một đoàn quân đi trước rồi đúng không còn một cái tính nữa là tính y là tính gì ạ à? người ta là người ta luôn chuyển cảm hứng nếu một ai đó mà tính đê chẳng hạn bảo họ đi họ đi theo ngay thì cái bạn này bạn không cần kiến thức nhưng chỉ bảo bạn là bạn đi theo ngay thì cái ở đây chúng ta rất là họ làm đấy ông ơi nhưng cái một quay cuối cùng đó là ông nào tính C tức là cái tính mà họ cần phải đo lường cần phải là khối lượng nó phải lên bao nhiêu này khối lượng nó phải đạt được uh, mức trung bình chưa này hay là họ đạt xem là à, thị trường chung như thế này đạt chưa họ đo lường rất là kỹ và ông D là ông bao giờ ông bét ra nên thực ra là thường là trâu chậm thì uống nước cạn hay là uống nước đục hay là uống nước gì ạ à? chả, chả biết nữa là chúng ta gọi là thế thì vấn đề ở đây là gì ạ à? với cái việc mà chúng ta đưa ra những quyết định khác nhau tuy rằng chúng ta học một cái phương pháp của dũng thì thực tế chúng ta đã áp dụng khác nhau rồi học một kiến thức chúng ta áp dụng khác nhau rồi nên kể cả các anh chị em đi học về phát triển bản thân ở tất cả các gì à, các người thầy nào đó thì thường thì chúng ta gì ạ à, sẽ thấy rằng là phần lớn không phải là ai cũng phát triển bản thân được đúng không phần lớn là mọi chúng ta đi học nhưng thực tế là mỗi một người chúng ta sẽ quyết liệt khác nhau mỗi một người chúng ta sẽ hành động khác nhau mỗi một người chúng ta sẽ phản ứng khác nhau nên dù chúng ta biết VSA nhưng sẽ có gì có người mãnh liệt có những người từ từ có những người đi sau có những người thì là, là bao giờ nó phải chắc chắn 99 99 phần trăm họ mới làm nên dẫn đến nó tạo ra cái thị trường khác nhau nên dẫn đến cùng là kết quả có bao nhiêu bạn thấy rằng là cái cái thời điểm mà về cái cổ phiếu gì Hòa Phát Dũng chia sẻ là Dũng bảo đây cổ phiếu là tốt lắm rồi bọn các bạn mua đi đúng không thành công chắc chắn là như vậy dù các bạn không có kiến thức <clears throat> về cơ bản không có kiến thức về kỹ thuật nhưng mua chắc chắn là thắng thì Dũng bảo là thời điểm này Dũng không biết là cái cổ phiếu nào tuyệt vời tệ nhất nhưng có lẽ Hòa Phát rủi ro là thấp nhất nhưng có bao nhiêu các bạn mua không câu chuyện là có bao nhiêu bạn mua không đến chúng ta thấy là một số bạn tính D khi mà các bạn gì ạ à, tính C các bạn học dũng và các bạn hiểu rõ thì bạn sẽ mua còn nếu tính D mà không học không nắm rõ được tính C ạ à, thì thường là chúng ta sẽ đo lường chúng ta sẽ thường ở cuối đấy chúng ta đang góc độ tại vì cái bạn này cái nhóm này thì bao giờ họ cũng ở góc độ họ đo lường họ tính toán rất là chi tiết rất là tỉ mỉ rất là gì ạ là là cặn kẽ nhưng cuối cùng là họ đưa ra quyết định rất là chậm thế nên ở đây chúng ta thấy là dù là các bạn mua sớm hay mua muộn hay là các bạn hiểu rõ thì thị trường nó luôn luôn có những cái tính cách khác nhau nên bắt đầu chúng ta cần phải rèn luyện rèn luyện cái tính cách của mình nếu ai mà đê quá thì chúng ta sẽ chậm một chút để chúng ta gì học uh, quy trình rõ ràng thì chúng ta mới thành công tại vì nhiều lúc mà chúng ta gì ạ đi sớm quá uh, có kết quả có gì, có một cái hệ thống kinh doanh nào đó chúng ta uh, vào kinh doanh luôn nhưng thực ra cái cái hệ thống nó chưa hoàn chỉnh thế là chúng ta vào cho phá sản nhanh nên rõ ràng là tính đêm họ nhanh quá thì họ cũng gì ạ cũng dính đòn bởi vì những cái đợt mà chúng ta thấy là uh, có thể là uh, do thị trường hay là một gì đó nó ảnh hưởng nên mỗi một cái hệ thống hay là mọi cái thì nó có ba phần Dũng vẫn nói đúng không ok thế rồi Dũng đang nói về cái cái gì ạ Dũng biết rằng là nói đi ISC là chúng ta sẽ không hiểu về tính nhóm những cách này nhưng các bạn có thể vào cái gì ạ vào uh, trên mạng các bạn search đó là từ DISC D à, D DISC đấy thì các bạn sẽ hiểu các nhóm cái cách này thì các bạn sẽ thấy rằng là tâm lý chúng ta nó phụ thuộc vào nhóm cái cách đúng không DISC đấy, bạn nào có comment cái đấy ạ comment DISC để comment cho cho một số bạn hiểu rõ thì mình sẽ biết mình là ai mình biết là như thế nào để mình gì ạ mình sẽ học những nhóm cái cách như vậy đấy, đấy đúng rồi đấy chúng ta sẽ comment như vậy để các bạn có thể học biết mình ở đâu nên thị trường nó sẽ gì ạ à? dù các bạn có học có giỏi mấy thì nó luôn luôn gì ạ à? không giống đâu cả bởi vì chúng ta có nhiều tính cách khác nhau thì chúng ta hiểu chưa có lo là mọi người biết hết à, về không ạ biết hết về biết a thì nó sẽ không lên được không ạ Đấy, nên có người học rất hời hợt nên thực ra cũng chả áp dụng được đâu ạ nếu mà học với các hời hợt à, tiếp theo chúng ta nói thêm một số các uh, câu hỏi đấy đây là cái bạn uh, Lê Chiến bạn Lê Chiến có hiểu chưa có bạn Lê Chiến ở trong uh, kênh thì comment cái Lê Chiến ạ đã nắm được chưa nắm được chưa hết lo chưa Lê Chiến ạ bạn Lê Chiến nếu có trong kênh thì comment cái để Dũng biết rằng bạn đang theo dõi tiếp theo đây đấy bạn Lê Chiến đấy ạ đấy đây là bạn Lê Chiến có hỏi câu hỏi này Đấy. À, chúng ta sẽ hỏi một vài ạ câu hỏi uh, khác nữa sau đó thì Dũng sẽ nói kỹ hơn để chúng ta sẽ nắm rõ được thực tế chúng ta nên học theo kiểu nguyên lý đúng không nguyên lý nguyên lý ở đây chúng ta gọi là ba cái nguyên lý cái này Dũng sẽ nói đi, đi kỹ đi nghĩ lại bởi vì nhiều anh chị em cứ muốn là gì ạ cái gì cũng uh, biết tức là cái cái biết thực ra lại không biết ở đây chúng ta ba nguyên lý là đầu tiên là chúng ta cần phải là quản trị cảm xúc trước ạ quản trị cảm xúc trước đấy chưa cần phải nói cảm trị cảm xúc vậy làm sao để quản trị cảm xúc được đấy quản trị cảm xúc nó giống như là chúng ta mua quan sát thị trường cũng là quản trị cảm xúc đưa ra quyết định mua cũng là quản trị cảm xúc đưa ra quyết định bán cũng là quản trị cảm xúc chứ còn quản trị cảm xúc là gì ạ đơn giản thế thì bây giờ chúng ta thấy là bình thường anh chị em sẽ thấy rằng là có rất nhiều cách để chúng ta ứng thể ứng dụng được cái cách đơn giản nhất là anh chị em gì ạ chạy bộ tại sao chạy bộ để quản trị cảm xúc được bởi vì thực ra là khi mà anh chị em này chạy bộ thì bây giờ chúng ta gọi là chạy ở 5 km đi khi anh chị em chạy 5 km thì đầu tiên anh chị em sẽ đo lường xem là một ngày anh chị em có chạy được 5 km không nếu kế hoạch của anh chị em là đạt được 5 km thì thường là trong mỗi cái giai đoạn của chạy bộ nó sẽ có những cái giai đoạn mà chúng ta mệt chúng ta gì ạ à, muốn bỏ cuộc thì thực tế sau mỗi một cái lần như vậy thì chúng ta lại tiếp tục vượt qua vượt qua thì cái quan trọng là trong đầu tư cũng thế có những lúc mà chúng ta gì ạ à, muốn là cắt lót hoặc lúc mà chúng ta muốn mua thì những cái ngưỡng như vậy nó cũng giống như cái lúc mà chúng ta đang ở trong cái chiến lược của tôi chạy bộ hay là chúng ta thiền bởi vì khi mà chúng thiền thì bọn ai đã thấy là chúng ta thiền khoảng 3 phút thì 5 phút là chúng ta quá lâu chúng ta muốn bỏ cuộc ạ thì comment cho Dũng đấy Dũng không muốn nói là thiền ở đây là mang tính chất là để tĩnh tâm ở đây chúng ta gọi là đang rèn luyện cho chúng ta một cái là uh, quan sát ở bên trong chúng ta à, bình thường là chúng ta ngồi chúng ta gì ạ chúng ta có thể uh, trên thị trường chúng ngồi ở đây chúng ta ngồi vào chúng ta theo dõi vào lúc kín lúc phở cà phê F này sau đó là F319 này sau đó lại vào room này sau đó xem mai phím hàng một cổ phiếu lên chẳng hạn một ngày mai cổ phiếu ACB lên thì không dám mua thì bạn ờ, nhảy vào xem là ở trên thị trường người ta đang nói gì ạ có bao nhiêu bạn đã thấy ở trong trạng thái ạ khi mà chúng ta thấy là nếu giả sử ngày mai thủ thứ hai cổ phiếu ACB lên thì thay vì chúng ta gì ạ chúng ta à, ngồi tĩnh tâm để quan sát xem đủ các điều kiện của các cổ phiếu kế hoạch chúng ta đưa ra thì bắt đầu chúng ta vào xem F319 xem họ có nói về cổ phiếu đó hay không vào cà phê F họ phân tích như nào họ vào rút kín rút hở họ nói như nào có phải như vậy không ạ đúng không thế chính vì vậy thì chúng ta sẽ gì ạ có cách ngồi thiền ngồi thiền đầu tiên là chúng ta sẽ gì ạ để nếu mà nói sâu hơn là tĩnh tâm nhưng đó là chúng ta vượt qua gì ạ vượt qua những cái cái gì ạ cái cái kế hoạch chúng ta tức là chúng ta vượt qua những cái, cái, cái bình thường là chúng ta sẽ có gì ạ có những cái tâm lý bị dao động thì chúng ta đã vượt qua ở trạng thái đó trước đúng không tí nữa chúng ta sẽ phân tích sau bây giờ chúng ta sẽ phân tích để chúng ta nắm rõ được đúng không? nắm rõ được cái cái trạng thái của chúng ta thì giúp có một cái bài tập như này này để anh chị em có thể tự học học này rất là là nhanh đó là chúng ta gì ạ? về bất cứ hôm nào bất cứ hôm nào anh chị em là về chúng ta quan sát giao dịch hàng ngày chúng ta quan sát nếu chúng ta quan sát đạt là thị trường chúng ta quan sát được các cổ phiếu như nào chúng ta viết hết ra nhật ký ấy, đúng không viết hết cái ra nhật ký bao nhiêu anh chị em làm cái điều này comment số 1 cái ta viết hết cái nhật ký của chúng ta hàng ngày chỉ viết nhật ký thôi cứ viết nhật ký cái gì nó diễn ra như nào tâm trí chúng ta như nào cứ viết hết ra Đấy, thì khi mà anh chị em viết hết ra anh chị em sẽ biết tại vì Dũng gần như là đọc được toàn bộ cái suy nghĩ của thị trường thậm chí là Dũng có biết biết rằng là ông nào mà comment kiểu gì là thị trường nó nằm ở đâu bởi vì không có gì giỏi cả Dũng viết cái nhật ký ra nên cuối cùng là Dũng biết rằng là khi mà thị trường lên thì kiểu gì cũng sẽ sẽ bị ném đá cũng bị chửi cũng bị gì à hôm nào mà chửi ác nhất thì lúc mà lúc đấy là thị trường sắp chết rồi và hãy thoát ra ngay bởi vì lúc này đang gặp một số ông vào comment một số ông vào gọi điện một số ông vào các kiểu đúng không bảo chửi chửi ác rồi chửi chửi chửi dã man luôn ạ à. nếu không chửi trên nếu chỉ chửi trên youtube thì nghe vẻ uh, có thể là bị bị xóa hoặc là bị làm sao đó thì bắt đầu gọi điện thoại chửi à, nhắn tin trên điện thoại nhắn tin zalo chửi kiểu dạng như vậy thì lúc đó là lúc mà à, thị trường mà thị trường đang tốt như này tại sao ông lại bảo là bán ra tại ông lại thoát ra thì đấy là những cái câu chuyện mà Dũng đã gặp rất nhiều và khi mà thị trường tạo đáy Dũng cũng bảo là mua vào thì có nhiều người bảo là tôi đang chết đây mà ông lại và mua vào bởi vì họ đã chết từ đoạn trước họ bị thua lỗ quá nhiều nên lúc mà cũng chia sẻ thời điểm đáy thì họ sẽ để à, bảo mua vào Thì bây giờ giai đoạn này thì khi mà nói thị trường hay cổ phiếu lên thì chúng ta thấy điều gì đang diễn ra khi giai đoạn cả cái đoạn xoay quay này cũng bảo lên thì điều gì diễn ra nó sẽ có hai luồng trái chiều đúng không có hai luồng trái chiều có hai luồng trái chiều một ông thì vừa rồi có một nhóm Dũng biết là một nhóm nhiều lúc thì bảo là thị trường đặt đỉnh rồi bán ra một nhóm thì bảo sóng năm rồi sóng kết thúc rồi bán ra một nhóm bảo giá rất là khó để đi lên hay là vừa hôm vừa rồi khi mà trước 30 tháng 4 thì có một ờ, công ty chứng khoán lớn họ nói là thị trường đặt đỉnh rồi à, sẽ gì ạ à? sẽ dẫn đến một cái đợt giảm rất mạnh bởi vì tháng 5 là tháng mà có thể không có thông tin không có cái gì đó trên thị trường đi xuống có phải không ạ bạn nào có nhìn thấy điều đó không ạ comment số thế thì đấy là do chúng ta quan sát chúng ta học được những điều này nói cái điều này để chúng ta có thể quan sát được thị trường quan sát được mọi thứ đúng không quan sát được mọi thứ có bây giờ câu hỏi đầu tiên trước khi mà chúng ta vào phần chính tại vì ở đây có rất nhiều bạn có hỏi mưa zin hay là một số như bây chúng ta thì hôm nay chúng ta chủ đề là cổ phiếu dòng ngân hàng và cổ phiếu dòng chứng khoán thì chúng ta đang làm gì trong hai cổ phiếu đó thế thì trước khi mà chúng ta nói về cổ phiếu dòng ngân hàng đây một hỏi bạn là cổ phiếu Techcombank ạ đã áp dụng phương pháp để có đi đê để mua Techcombank bạn đặc Hồng thì câu hỏi đặt ra nhá các bạn có thể nhớ cái hôm mà Dũng chia sẻ hôm đấy là một cái công ty chứng khoán lớn họ nói là ra Tết đúng không ra Tết độc lập này ra 30 tháng 4 này thị trường nhiều khả năng sẽ giảm xuống bởi vì họ đưa ra một số lý do tức là tháng năm này không có thông tin tức là cái thông tin thị trường rất là ít nên có thể nó tạo ra đúng không không có thông tin nên có khả năng bị uh, thị trường sẽ rơi cái thứ hai là họ cũng đưa ra rất nhiều các nguyên nhân khác này về lạm phát này chúng ta có thấy họ nói là lệnh lạm phát này họ nói về gì nữa họ nói về covid này họ nói đưa ra rất nhiều bằng chứng để nói rằng là thị trường sell and may có phải như bao nhiêu bạn đã nghe hoặc biết các thông tin này thì có thể comment xuống số 2 đi ạ đấy các bạn biết comment số 2 đấy, chúng ta sẽ nói tại vì cái này chúng ta đo lường một chút ạ đo lường comment số 2 biết các thông tin này biết họ nói và thậm chí là các chuyên gia các công ty chứng khoán tại vì lúc đấy Dũng có khảo sát thì khoảng độ trong 10 rút khoảng 20 rút thì đến khoảng độ nhiều đến uh, 18 rút là họ nói là nên bán ra nên thoát ra khỏi thị trường đấy thế thì câu chuyện ở đấy thì Dũng là một cái room như này Dũng bảo là nếu nếu và sau 30 tháng 4 thị trường giảm mà khối lượng không giảm thì có thể đây là tức là nó đã vắt kiệt nguồn cung tức thị trường giảm khối lượng không giảm thì điều gì diễn ra các bạn các bạn học về VSA hoặc là về cái khối lượng và giá nếu thị trường giảm hôm đấy thị trường giảm bao nhiêu ạ các bạn thị trường giảm bao nhiêu các bạn khi thị trường giảm bao nhiêu ạ và các bạn phải cho xem là hôm đấy thị trường giảm thị trường giảm bao nhiêu thị trường giảm 22 điểm nhưng không có khối lượng bán ra đúng không cái quan trọng rất nói rất là kỹ thị trường giảm mà không có khối lượng bán ra thì Dũng đưa ra một câu hỏi thứ hai là cổ phiếu nào chạy thì mua kể cả thị trường giảm các bạn nhé cổ phiếu nào chạy thị trường giảm thị trường giảm những cổ phiếu đó chạy thì vẫn cứ mua các bạn thử xem các bạn thử nhớ cái video đấy đi ạ tại vì cái này là cái mà Dũng đưa ra rất là rõ ràng rất là chi tiết tức là Dũng bảo nếu thị trường có giảm sâu giảm mà cổ phiếu chạy thì Dũng bảo là mua có phải không có ai có thấy rằng là Dũng bảo nếu Techcombank giảm mà à, thị trường giảm mà Techcombank chạy thì vẫn cứ mua đúng không có phải thế không ạ có phải hôm đấy là thị trường giảm không mọi thứ vẫn giảm mà Techcombank chạy không đấy thế thì câu chuyện ở đây nó không đúng hay là không sai ở đây à tại vì mỗi người thì họ có một cái kiến thức đúng không có trải nghiệm khác nhau họ gì ạ ở trên thị trường giai đoạn khác nhau nên vấn đề ở đây là thường thì với tất cả những bạn mà học viên của Dũng các bạn nhớ là Dũng nói là quan tâm đến thị trường chung hay quan tâm đến cổ phiếu các bạn để comment cho Dũng ạ giai đoạn này thì quan tâm đến cổ phiếu hay là quan tâm đến thị trường chung à, quan tâm đến cổ phiếu hay là quan tâm đến thị trường chung đầu tiên là cổ phiếu tạo ra thị trường chung và thị trường chung tác động đến cổ phiếu yeah. Dạ. cổ phiếu tạo ra thị trường chung và thị trường chung tác động ngược lại cổ phiếu vậy giai đoạn này chúng ta thấy biết rằng là toàn bộ các cổ phiếu hôm trước cũng nói rồi tí nữa chúng ta phân tích hai nhóm cổ phiếu thôi nhưng rồi đang ôn lại để chúng ta học lại đấy ạ tại vì bây giờ chúng ta nói là thị trường tuần sau nó tốt hay nó xấu VN Index có thể nó lên nhưng chúng ta vẫn không thể kiếm lại lợi nhuận nha VN Index nó có thể tăng nhưng chúng ta vẫn không thể kiếm được lợi nhuận nếu chúng ta chọn sai cổ phiếu bao nhiêu anh chị em là thấy là thị trường tăng uh, trong giai đoạn này và chúng ta vẫn đang bị lỗ thì có thể comment cái đó comment cho Dũng số 3 đi à, thẳng thắn một chút ạ tại vì bây giờ nói lãi quá nhiều rồi bây chúng ta thấy là thị trường đang lên à, comment số 3 cái và chúng ta vẫn bị lỗ hoặc lãi rất là ít thì comment số 3 đi ạ Tại vì Dũng có rất nhiều Dũng xem cái danh mục Dũng thấy rằng là họ lựa chọn lựa chọn này đầu tiên lựa chọn cổ phiếu nào sẽ lỗ này thứ nhất là lựa chọn nhóm cổ phiếu dầu khí đúng không lựa chọn nhóm cổ phiếu dầu khí và dầu khí thì nếu anh chị em để ý một chút là Dũng chưa bao giờ nói cổ phiếu dầu khí được mua vào lúc này đúng không chưa bao giờ nói cổ phiếu cổ phiếu dầu khí mua vào lúc này đấy các anh chị em ngồi ở đây theo dõi video của Dũng đúng không theo dõi các cổ phiếu mà Dũng chia sẻ và cũng theo dõi là nhóm cổ phiếu dầu khí thì chưa bao giờ nói cổ phiếu dầu khí là mua ở lúc này đúng không có phải đúng không ạ có phải là chưa bao giờ nói là cổ phiếu dầu khí là không cần quan tâm đến lúc này đúng chưa đúng không thế thì rõ ràng này chúng ta biết là tại sao chúng ta lại mua cổ phiếu dầu khí đấy là cái điều đầu tiên có thể anh chị em nắm ở cổ phiếu gì cái vấn đề thứ hai là các cổ phiếu phân khúc trung bình tức là phân khúc penny á, là gần như thời điểm vừa rồi là Dũng bảo là không quan tâm đến cổ phiếu gì ạ à? cổ phiếu đầu cơ hoặc là cổ phiếu phân khúc trung bình và chỉ tập trung vào các cổ phiếu blue chip nhưng tập trung vào các cổ phiếu blue chip phải thuộc nhóm gì yeah, nhóm xu hướng tăng Đấy, nhóm xu hướng tăng Dũng ví dụ cho anh chị em là nhóm cổ phiếu xuống giảm một số anh chị em có hỏi đó là cổ phiếu gì ạ à? Vinamilk thì Dũng bảo đó là cổ phiếu đang xu hướng giảm và kênh giảm chu kỳ giảm thì tại sao chúng ta lại mua nó một bạn có hỏi Dũng là Dũng hỏi là bạn ấy lãi bao nhiêu Bạn ở mỗi năm bạn lãi được gì ạ một trăm phần trăm trong một cổ phiếu không biết bạn có xem ở đây không nhưng Dũng có nói rằng là nếu bạn lãi một trăm phần trăm thì tại sao bạn mua Vinamilk thì bạn bảo là bạn mua Vinamilk bởi vì bạn đưa ra rất nhiều các gì ạ các cái điều kiện để bạn gì ạ à, điều kiện để bạn thấy rằng cổ phiếu sẽ tăng xong dụng sẽ hỏi nữa là bạn cho một ví dụ cụ thể thì bạn không cho ra được nên chính vì vậy Dũng bảo là bạn đang bị lỗ chứ không phải bạn đang lãi 100 phần trăm đấy chúng ta chỉ để bởi vì khi họ không đưa ra được con số cụ thể không đưa ra một cái ví dụ cụ thể mọi cái nói chung chung thì chứng tỏ là gì không có sự thật nên nói chung chung các bạn có phải đúng không các bạn có có có, có tin rồi khi mà chúng ta không làm mọi thứ và thiếu sự thật chúng ta theo dõi các kênh chúng ta theo dõi chính cuộc sống của chúng ta đúng không cuộc sống chúng ta khi mà chúng ta không có sự thật chúng ta bị sai chúng ta nói dối chúng ta làm cái gì nó không tốt thì chúng ta sẽ nói chung chung bởi vì nó không có sự thật chúng ta có thể comment cái điều này bởi vì sự thật nó là sức mạnh sự thật nó là số 1 nên chúng ta chỉ cần theo dõi là chúng ta biết có sự thật hay không các bạn đã phân biệt điều đó hay chưa các bạn đã phân biệt điều đó không Dũng nói điều này để chúng ta đây là một bài học để chúng ta học đã tại vì một số bạn có hỏi là Vinamilk có mua được hay không banh mua được hay không là dạ, hoặc là ACB mua như nào thực tế mua thì chúng ta vẫn có thể có lãi nếu mà chúng ta để 5 năm đến 10 năm có thể nó lên nhưng đấy là thực sự như vậy thì có là chung chung đúng không ạ có thể lên mà 5 đến 5 năm 10 năm thì có thể nó lên thì đó là quá chung chung rồi nên anh chị em cần phải nhớ rõ thế thì chúng ta đang nói câu chuyện uh, quay trở lại cái câu chuyện cũ câu chuyện cũ là gì ạ à? Dũng có nói rằng là Techcombank nếu thị trường xuống mà nó lên thì các bạn vẫn cứ mua vậy bao nhiêu các bạn đã mua cổ phiếu Techcombank khi mà hôm đó thị trường rất là xấu có covid này mọi thứ đang diễn ra này và chúng ta vẫn cứ vẫn mua và chúng ta đến ngày mai đúng không ngày mai thứ hai á các bạn bán ra Dũng tin chắc là nếu có lỗ thì cũng rất là lỗ ít còn thường là chúng ta vẫn có lãi chúng ta chưa nói là lãi bao nhiêu nhưng chúng ta sẽ thấy là sẽ có lãi nhiều ít chúng ta vẫn có lãi chúng ta đều không ạ nếu chúng ta mua chuẩn thì kiểu gì cũng lãi được 5 đến 7 phần trăm ai đã lại ai mua được Techcombank tại vì hôm đấy là Dũng nói đúng một cổ phiếu Techcombank ạ không nói cổ phiếu là khác chứ không phải là nếu mà Dũng nói như quá nhiều cổ phiếu thì câu chuyện nó lại khác đi ạ Dũng nói đúng một cái cổ phiếu Techcombank khi hôm đấy ạ đấy thế ở đây Dũng không nói là cái cái việc ở đây là gì ạ tại vì lúc đó là cái gì ạ nó đang xảy ra một cái kịch bản rất là xấu thế thì đang lại có một câu chuyện như này nó là tâm lý ạ tâm lý ạ thế thì ở đây nó nó Dũng đang nói về tâm lý hành vi Dũng đang dạy cho anh chị em để anh chị em hiểu nhá hiểu cái vấn đề này Dũng đang dạy cho anh chị em để anh hiểu này thông tin lần một chúng ta nghe một câu chuyện về con gì ạ à? bọ chết hay không ạ à? để chúng ta hiểu rõ về tâm lý con bọ chết á con bọ chết khi nó gì ạ à? chúng ta cho vào nó một cái hộp sau chúng ta đóng nắp vào thì con bọ chết nó làm gì ạ à? con bọ chết nó làm gì ạ à? cái mẫu chết nó làm gì anh chị em ơi chúng ta cho chúng ta đang nói Dũng sẽ phân tích hành vi của chúng ta để chúng ta hiểu rõ được sau đó thì anh chị em này gì ạ con bọ chép cho một cái hộp lần đầu tiên nó nhảy rất là mạnh và mỗi một lần nó nhảy thì nó gì ạ nó đập đầu vào cái gì ạ thành hộp và nó đau đớn và khi nó đau đớn thì điều gì sẽ diễn ra đau đớn dần dần nó sẽ không dám nhảy nữa lần thứ nhất nó nhảy nó đau đớn lần thứ hai nó nhảy nó đau đớn lần thứ ba nó nhảy nó đau đớn lần thứ tư nó nhảy nó đau đớn và càng ngày nó gì ạ nó nhảy nó yếu hơn mỗi ngày nó nhảy nó yếu hơn mỗi ngày nó nhảy yếu hơn và nó sợ cái nỗi đau như vậy và một ngày nào đó chúng ta gì ạ chúng ta tháo cái gì ạ tháo cái nắp này ra tháo cái nắp này ra thì con bộ chép nó có nhảy ra được không ạ anh chị em nghĩ là con bộ chép nếu tháo nhất ra con bộ chép có nhảy ra được không ạ con bộ chép có thể nhảy ra một cách dễ dàng rất là dễ dàng đúng không con bộ chép có thể nhảy ra một cách dễ dàng nhưng nó không nhảy bởi vì nó sợ mỗi lần trước sợ nó nhảy nó đau quá mỗi lần trước nó nhảy nó đau quá vậy chúng ta thấy là những lần nhảy phía sau đó thì nó lại tiếp tục đau và nó không dám nhảy nữa vậy chúng ta đã hiểu xem là đây chính là biên độ thu hẹp của một cổ phiếu mỗi lần chúng ta mua mua xong nó lên đến đỉnh nó lại rơi xuống mua xong nó giảm xuống nó lên đến đỉnh nó rơi xuống và dần dần gì ạ dần dần chúng ta đau đớn quá anh chị em thấy nó đau đớn quá không ạ Có đau không ạ mua xong lên bị lỗ mua xong lên bị lỗ mua xong lên bị lỗ và chúng ta chính là những con bọ chép chúng ta chính là những nạn nhân giống như vậy bởi vì chúng ta không hiểu quy trình nếu con bọ chép nó nhận ra rằng là nếu nó nhảy lên nó sẽ bị đau và nó sẽ gì ạ nó sẽ bị à? càng nhảy càng đau và nó bị ảnh hưởng tâm lý của nó nhưng nó biết rằng là đến lúc nào đó nó cần phải giữ sức nó cần phải à, nó cần phải đợi chờ đến lúc nào mà người ta bỏ cái nắp ra thì lúc đấy mình nhảy lên vậy siêu cổ phiếu hoặc là cái cổ phiếu Techcombank nó cũng ở cái trạng thái như vậy và chỉ một số các anh chị em hiểu rõ được cái điều này thôi ạ à. nên nếu mà Dũng có nói là mua khi nó xác nhận lên thì những cái con bộ chép nó sẽ bảo là thằng này nó bảo là nó mua để nó bán vào đầu đúng không lần trước ta mua mới lần như vậy nó đều chết rồi nên chính vì vậy Mac Mini mới nói là rất là gì ạ tôi rất là đau thương rất là kiểu rất là đáng thương rất là nhà đầu tư khốn khổ con bọn chép nó chính là những nhà đầu tư khốn khổ đúng không nhà đầu tư khốn khổ khi những nhà đầu tư khốn khổ họ mua một vài lần họ bị thua lỗ nên họ chính là những nhà đầu tư khốn khổ vậy Dũng chia sẻ cái điều này anh chị em thấy có thuyết phục hay không ai thấy thuyết phục thì comment cho Dũng số 1 và ai không thuyết phục thì comment số 2 và nhớ là sau những cái buổi video này anh chị em hãy comment dù là comment tích cực comment tiêu cực cũng không sao cả Dũng muốn nhận tất cả comment từ các anh chị trong cái video này Dũng mong muốn cái điều này dù anh chị em comment thế nào Dũng cũng đều thấy là là thấy vui bởi vì nếu anh chị em comment tiêu cực thì càng vui hơn bởi vì thị trường còn rất nhiều người đau đớn như vậy thị trường còn rất nhiều người không hiểu biết như vậy thị trường còn rất nhiều đổ lỗi như vậy nên thị trường nó vẫn còn gì dạ, à, còn tuyệt vời còn nếu thị trường mà nó còn gì à, hết người đổ lỗi thị trường nó toàn là người nhận trách nhiệm thì thị trường sẽ là một thị trường quá là tuyệt vời có lẽ mọi người đều thành công nên người ta mới có câu nói là gì ạ nếu chúng ta hiểu về vận động của big boy như nào thì chúng ta đi theo big boy đi theo big boy nên thỉnh thoảng chúng ta cần phải đi theo họ chứ không phải là chống lại họ đúng không hãy đi theo họ đừng có chống lại họ chống họ là chết ok thế thì bây giờ chúng ta sẽ nói về đi thẳng vào vấn đề hôm nay Đấy, đi thẳng vấn đề hôm nay à, chúng ta sẽ thấy là thị trường đang ở giai đoạn khi mà những cái đợt đi lên như này chúng ta biết là đây là những đợt đi lên cũng chuyện đây là nó đã có những đợt vượt đỉnh với khối lượng lớn Dũng Bắc nói là nếu trong trường hợp nó không vượt đỉnh khối lượng lớn thì điều gì sẽ diễn ra không vượt đỉnh với khối lượng lớn thì điều gì sẽ diễn ra thực tế chúng ta đang nói về covid một chút ạ để anh chị em có thể hiểu là khi mà covid lần đầu diễn ra thì mọi người đều cảm giác là sợ hãi lo lắng và thị trường giảm rất là sâu lần thứ hai diễn ra thì mọi thứ bắt đầu nhẹ hơn rất nhiều lần thứ ba mọi thứ gì à, cảm giác nhẹ hơn và lần thứ tư thì nó phản ứng ngược lại có phải không lần thứ tư nó có bị rũ xong thì cuối phiên nó tăng lên nên mỗi một lần chúng ta thấy rằng là nó phản ứng bởi vì người ta biết rằng là đây là một kênh đi lên đây một xu hướng đi lên nên khả năng bị thất bại là rất là thấp tại vì khi nó là kênh đi lên rồi nó là xu đi lên rồi thì nhà đầu tư tổ chức họ đang nắm giữ một số lượng cổ phiếu rất là lớn nên để họ bị thua lỗ là điều rất là khó xảy ra ok thì bây giờ chúng ta đang nhìn thấy VN30 thực tế VN30 trong cái xu hướng tăng này sẽ có rất nhiều cổ phiếu không tăng thậm chí thua lỗ chúng ta sẽ thử xem là những cổ phiếu không tăng hoặc là bị thua lỗ ở trong dạng này chúng ta sẽ mua xem là nếu anh chị em mua Vinamilk thì phần lớn chúng ta đang bị thua lỗ rất là nặng và và nãy các bạn hỏi là tại làm sao để biết cổ phiếu mạnh hơn thị trường và cổ phiếu yếu hơn thị trường à, có một cái cách đơn giản bạn sẽ đo lường nếu bình thường chúng ta lấy thì à, SMA 200 là thước đo đây là đường trung bình 200 ngày là thước đo thì bạn thấy là cái cổ phiếu này nó đang nằm dưới đường trung bình 200 ngày ngược lại bạn lấy một cái cổ phiếu thấp nhất trong cổ phiếu ngân hàng đi ạ là cổ phiếu gì ạ là cổ phiếu Vietcombank uh, Vietcombank là cổ phiếu mà yếu gần như yếu nhất trong hệ thống ngân hàng thì nó cũng trên đường 200 thế vậy so với cổ phiếu thấp nhất trong dòng ngân hàng và cổ phiếu nổi tiếng nhất so với thị trường chứng khoán là Vinamilk và Vietcombank thì cổ phiếu nào mạnh hơn chúng ta đang so sánh cái thằng yếu nhất ạ à, chưa so sánh cái thằng mạnh nhất các bạn so sánh đơn giản đúng không ạ đấy là đầu tiên chúng ta có thể so sánh các bạn có thể so sánh thêm cái đường gì ạ à? đường 20 đường 50 đấy, và đường 150 chúng ta lấy một cái đường trung bình để chúng ta đo so sánh Cũng chưa cần phải phân tích một cái gì cả chỉ đưa cho chúng ta một cái ví dụ rất là đơn giản để chúng ta hiểu đấy ạ à. và chúng ta ngược lại chúng ta lại so sánh xem là cũng là cổ phiếu của dòng ngân hàng các bạn thử so sánh xem là cái cổ phiếu của dầu khí tức là cổ phiếu gas thì chúng ta sẽ thấy rằng cổ phiếu mạnh của dòng dầu khí gas thì rõ ràng nó làm sao ạ so với cái đường SMA gì ạ à? 20 chúng ta lấy một cái đường năm 200 đi ạ à, 150 đi ạ à, màu xanh đi ạ thì chúng ta thấy là cổ phiếu của dòng ngân hàng Vietcombank là thấp nhất đi nó có có cao hơn không ạ có cao hơn không ạ vậy thằng thấp nhất thằng bét bảng trong ngành ngân hàng đúng không con số bét bảng bây giờ chúng ta nên đi so sánh thì chúng ta nên so sánh thằng về đích hay là so sánh thằng bét bảng trong ngành trước ạ anh em chúng ta nên so sánh thằng bét bảng trong ngành trước thằng nó chạy về cuối cùng của cái gì ạ đội mình trước xem nó mạnh hơn thằng kia không ạ chị anh em hiểu không chúng ta so sánh thằng yếu nhất yếu nhất đó. đấy chúng ta về so sánh nhá chúng ta xem là yếu nhất xem là nó, tốt hơn thằng yếu nhất thằng mạnh nhất của thằng dầu khí nó có tốt hơn thằng yếu nhất của thằng chứng khoán thằng là thằng ngân hàng hay không thì từ đó chúng ta sẽ biết rằng trong cuộc đua marathon thì chúng ta chơi gì đầu tiên so thằng yếu nhất để chúng ta biết chúng ta nên đầu tư thằng mạnh nhất nó không bằng rồi thì làm sao mình chơi thằng cổ phiếu đó được vậy từ đó chúng ta đã nhìn thấy là cái nhóm cổ phiếu dẫn đầu hay là nhóm cổ phiếu bét bảng chúng ta có thể đo lường nó đơn giản hay không và việc đo này ông neo các bạn biết ông neo ông dùng chỉ số gì để đo không bạn có thể comment rồi William O'Neill và là Mac Mini họ cũng dùng cái chỉ số đó để đo chắc là cổ phiếu mạnh hay yếu ngành mạnh hay yếu các bạn biết ông ông dùng chỉ số gì ạ các bạn có thể comment đúng không ạ à, à, các bạn có thể comment cho Dũng được không ạ đây RS không phải RSI bạn nha chỉ số RS mà bản thân Mac Mini họ cũng ứng dụng vào để đo nha yeah chúng ta nhớ này RS và RSI khác nhau rất là nhiều Đấy, nên chúng ta nhớ đây là chỉ số RS để đo sức mạnh cổ phiếu vậy nếu chúng ta học nghiên cứu về cổ phiếu gì ạ cơ bản tốt nhá các bạn nhé các bạn sử dụng cổ phiếu cơ bản tốt với những chiến lược đầu tư tốt mà các bạn đang có hay là phân tích cơ bản tốt thì bạn bị phá sản bởi chỉ số RS này bạn bị phá sản bởi chỉ số RS này thường thì bạn yêu một cổ phiếu yêu một cách đam mê trong đó cổ phiếu không lên được và dẫn đến bạn bị thua lỗ trong khi đó gì ạ cái cổ phiếu đó một cái cổ phiếu đó nó không tốt bằng chẳng hạn bao nhiêu bạn nghĩ là cổ phiếu gì ạ VPS à, VPB đó, Nguyên Vân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng nó không tốt bằng cổ phiếu Vietcombank nhưng nó lại tăng mạnh hơn Vietcombank thì có thể comment cho Dũng số 1 đúng không ạ các bạn gửi comment ạ Tớ Dũng sẽ lấy một cái cái một vài ví dụ để giải thích cho chúng ta về về lý thuyết như này bao nhiêu bạn thấy là cổ phiếu VPBank ngân hàng Việt Nam thịnh vượng nó không tốt bằng và đánh giá không cao bằng cổ phiếu Vietcombank trong đó Vietcombank nó không lên và trong đó cổ phiếu kia nó lên rất là mạnh nên tư duy về cổ phiếu tốt xấu dựa trên gì ạ dựa trên nguyên lý cơ bản đó là theo nhá theo Guillermo hoặc là theo Mac Mini đó là thất bại trong gì ạ đầu tư cổ phiếu còn với Dũng thì đây là cái điều chắc chắn xảy ra bởi vì Dũng đã gặp hàng nghìn người có những câu hỏi tương tự như vậy và Dũng chia sẻ Dũng chứng minh bằng cái điều tương tự như vậy và đó là nguyên nhân dẫn đến tại sao những cái bạn mà Dũng theo Dũng hoặc một số các bạn hiểu về phương pháp Dũng họ kiếm được 500 phần trăm lợi nhuận nhiều hơn trong khi đó nhóm kia họ chỉ kiếm được 2 đến 30 phần trăm lợi nhuận khi mà Dũng chia sẻ thì họ nói là ông này chém gió để kiếm gì ạ à, kiếm tiền đúng không thế tại sao tất cả những cổ phiếu Dũng chia sẻ public hoàn toàn các bạn thấy có tiền đúng không ạ chia sẻ này public hoàn toàn mà nhiều người kiếm được lợi nhuận vậy các bạn kiếm được lợi nhuận thì Dũng có kiếm được hay không nếu mà Dũng vừa kiếm được lợi nhuận Dũng mình vừa chia sẻ cho chúng ta thì điều gì diễn ra Dũng vừa có thu nhập cho chính bản thân mình Dũng vừa đầu tư tốt thì tại sao Dũng lại không giúp cho anh chị em kiếm được lợi nhuận mà lại giúp cho cộng đồng chúng ta tốt hơn bởi vì ở trên thị trường Việt Nam duy nhất nhá đây là hệ thống mà có thể giúp chúng ta kiếm tiền tốt nhất và nhiều nhất an toàn nhất thôi ạ đây là cái câu mà Dũng khẳng định là như vậy bạn có thể theo dõi nhiều kênh hãy hỏi người ta xem có bao nhiêu lần họ thất bại rồi và nhiều lần thất bại như nào tại sao họ lại vượt qua được và hãy đo lường bằng những câu chuyện đo lường mà kết quả cụ thể đấy mới là cái cách mà gì ạ các bạn có thể hiểu các bạn có thể không tin Dũng nhưng các bạn hãy đo lường Dũng đơn giản như thôi ạ nên Dũng biết rằng là chương trình của Dũng đó là gì ạ tham vấn tham vấn để các bạn có thể là đúng sai Dũng không khẳng định là đúng hay sai các bạn cứ tham vấn đi ạ để đo lường xem kết quả và Dũng đào tạo nếu bạn tin thì bạn theo còn không tin không sao à và là Dũng truyền cảm hứng truyền cảm hứng tức là cũng giúp cho các bạn dù các bạn có theo chương trình của Dũng hay là không theo chương trình của Dũng nhưng mỗi một cái chia sẻ này Dũng đều có một cái gì ạ à, cái kiến thức để giúp chúng ta đo lường được và nhận diện ra nó đúng hay sai thì ở đây chúng ta thấy được là nếu chúng ta tập trung vào cái cổ phiếu kết quả mà chúng ta nghĩ là tốt nhưng thực tế nó lại không tốt bởi vì có nhiều nguyên nhân có thể cổ phiếu đó gọi là nhân chưa hiển lộ tức là có những cổ phiếu nó gì ạ à? nhân dấu mình như là chúng ta thấy là cổ phiếu GTN nhân dấu mình khi cổ phiếu tăng rất là nhiều rồi lên vài trăm phần trăm rồi thì nhân mới gì ạ à? hiện nguyên hình lúc đó thì Vinamilk thâu tóm gì ạ à? GTN và khi Vinamilk thâu tóm GTN thì lúc đó chúng ta mua ở đỉnh mất rồi câu chuyện thứ hai Dũng sẽ nói cho các bạn biết bởi vì các bạn chưa nắm rõ được đây là một cái cổ phiếu mà Dũng chia sẻ Dũng cũng không biết là cổ phiếu này nó chạy như thế nào nó bao giờ nó kết thúc nhưng khi mà ở cái giai đoạn này Dũng có nói ở đây là một trong những siêu cổ phiếu mà Dũng không biết được nó nguyên nhân vì sao nó trở thành siêu cổ phiếu và như các bạn biết là cổ phiếu GTCM Dũng chia sẻ public trên thị trường à, Dũng khẳng định đây là một siêu cổ phiếu và không biết lý do vì sao nó siêu cổ phiếu Dũng chỉ biết là nó có dòng tiền lớn tham gia vào nó có gì ạ? những cái điểm nhớn dấu ấn và có những điểm mua để chúng ta có thể giữ lại nhưng Dũng không biết được là tại sao nó lại trở thành siêu cổ phiếu bởi vì không đọc được cái nhân dấu mình ở bên trong bao nhiêu các bạn đã biết được cái cổ phiếu này đã theo dõi và nghe cái buổi livestream trực tiếp cổ phiếu này có thể comment cho Dũng đó không? số, số 6 đấy ạ comment số 6 đấy ạ tức là bạn nghe theo dõi cái live stream và cổ phiếu TCM không phải bây giờ nó chạy rất là mạnh rồi Dũng đưa ra để Dũng muốn cho các bạn biết là nếu chúng ta thiếu đi cái phần nhân dấu mình thì chúng ta thiếu đi một cổ phiếu cực kỳ tốt mà chúng ta chẳng biết tại sao nó tốt và chúng ta đi tìm kết quả kinh doanh thì rất là khó bởi vì nó gì ạ à, nó không biết rằng là tại sao đấy thì các bạn có phải xem lại cái video đó tại vì đây là con số đây là sự thật tại vì những cái sự thật này thế thì bây chúng ta sẽ phân tích gì ạ à? phân tích thêm về Techcombank và các nhóm cổ phiếu ngân hàng các bạn đã biết rằng là giai đoạn cuối này hãy bán ra càng sớm càng tốt bởi vì có sẽ có rơi thẳng đứng các bạn biết nhỉ sẽ có rơi thẳng đứng mà các bạn không thể nào bán ở đâu một cổ phiếu CVT nó cũng rơi thẳng đứng đây ạ và thậm chí nó rơi nữa nên bạn hãy gì ạ hãy thoát ra nếu mà các bạn đang nắm giữ nó bây giờ chúng ta sẽ nói về cổ phiếu nhóm ngân hàng à, đây là cổ phiếu Techcombank khi một cổ phiếu này tích lũy nó giống như mỗi một lần kéo lên bị rũ một lần kéo lên bị rũ và lần này các bạn biết rằng là đây là một khối lượng rất là lớn nó vượt qua đỉnh khối lượng lớn bởi vì nó dũng lần thứ nhất không vượt qua lần thứ hai không vượt qua khối lượng bắt đầu vào lần thứ ba chúng ta thấy là khối lượng rất là nhỏ giọt chứng tỏ đã vắt kiệt các nguồn cung của các nhà đầu tư cá nhân trước khi đi lên ở cổ phiếu này nó có thể xảy ra hai trường hợp trường hợp thứ nhất là nó có thể điều chỉnh một chút trong một hai phiên tới trước khi đi tiếp bởi vì một cái cổ phiếu mà sau khi nổ tung với khối lượng lớn như này thì không bao giờ có thể kết thúc trong vòng 4 phiên như này hay chúng ta là phân phối như này nên phần lớn các nhà đầu tư hãy yên tâm bởi vì về cơ bản cổ phiếu sẽ không thể nào kết thúc được trừ khi nó có gì ạ à, chiến tranh nó có một cái gì đó nó quá khủng khiếp thì Dũng sẽ không để ấy. nhưng đa phần kể cả nó khủng khiếp đến mấy thì chúng ta cũng không thể thể xem lại quá khứ của nó đây là quá khứ của nó một cái phiên giảm sàn khi nó chưa chạy hết chu kỳ thì nó phải cố gắng chạy nốt chu kỳ của nó trước khi có thể điều chỉnh cố gắng chạy nốt chu kỳ các bạn nhá cố gắng chạy nốt trước khi có thể điều chỉnh nên một cổ phiếu như vậy thì chúng ta cần phải trân trọng chúng ta mua đúng điểm và hãy đợi bởi vì khi mà cổ phiếu đã mua đúng điểm thì hãy đợi để cho nó chạy và nó có thể điều chỉnh tự nhiên đúng rồi ạ điều chỉnh tự nhiên là chuyện rất bình thường nên điều chỉnh tự nhiên nó giống như là cổ phiếu khi nó vào chu kỳ nó tự động chạy và kết thúc chu kỳ wow đấy là cái góc độ như vậy ok sẽ có những cái giai đoạn nó bị giảm mạnh và chúng ta bị rũ ra nhưng với những cổ phiếu tăng trưởng mạnh với những nền rất là khỏe ở đây thì cổ phiếu rất khó để có thể phân phối ngắn trong đoạn này đấy là các bạn có thể hiểu rõ được à, chúng ta sẽ quay trở lại một nhóm cổ phiếu mà Dũng chia sẻ vừa qua cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu mà nó đã chạy nước rút rồi một cái cổ phiếu mà nó đang chạy nước rút như này tuy rằng là nếu chúng ta dạy này các bạn không phải bán hết bởi vì chu kỳ này nó không thể kết thúc ngay được nhưng các bạn bán giảm bớt tỷ trọng dần ra mỗi hôm có thể bán 5 phần trăm 5 phần trăm để cái chúng ta gọi là giảm bớt gì ạ à, cái sự kỳ vọng của chúng ta trên cổ phiếu này cổ phiếu này thường khi nó kết thúc chu kỳ nó sẽ có những khoảng trống nó sẽ có gì ạ à, nó có những phiên tăng bùng khối lượng có thể lên đến gì ạ à, 40.000 đến 50.000 à, 50 triệu thậm chí nhiều hơn và đó là lúc chúng ta thấy rằng là không còn cơ hội nào cho các nhà đầu tư một số nhà đầu tư mua ở đây có lãi mua ở đây có lãi mua ở đây có lãi và họ có xu hướng là tiếp tục mua thêm khi mà cổ phiếu chạy bao nhiêu bạn đã thấy rằng là nếu chúng ta mua thêm khi cổ phiếu chạy chúng ta vẫn có khả năng có lợi nhuận nhưng chúng ta có thể bị rơi hoặc giảm bất cứ lúc nào nên khi ở trên chạy quá trình chạy nó rốt hãy giảm tỷ trọng giảm đến mức đặc biệt là chúng ta thoát ra margin ạ à. nếu thoát ra được margin hoặc là rút ra toàn bộ vốn của chúng ta được là tốt nhất ạ à. đúng không để cho lợi nhuận chạy cho lợi nhuận chạy một số các bạn tí nữa Dũng hỏi về margin cách đi margin thì Dũng có thể làm đơn giản sau bây giờ chúng ta nói đang nói một cổ phiếu đang trong một chu kỳ chạy một cổ phiếu chạy rất là mạnh rồi và chúng ta sẽ chia sẻ ba nhóm cổ phiếu khác nữa Tại vì nếu phân tích tất ngân hàng thì không phân tích được hết nên Dũng chỉ phân tích cho chúng ta một vài các cổ phiếu để anh chị em có thể góc nhìn khác nhau thế từ cái góc độ này chúng ta có thể so sánh là những cái cổ phiếu này nó đã chạy nhanh hơn các cổ phiếu gì ạ à, dòng gì ạ à. đây chúng ta nhìn này nó nhanh hơn các cổ phiếu dòng dầu khí rất là nhiều dòng dầu khí thì đang ở dưới SMA 50 150 trong khi đó dòng ngân hàng đặc biệt là những cái cổ phiếu gì ạ à, đang chăng nó đa gì ạ à, lên rất là mạnh các bạn thấy đấy không ạ à? lên rất là mạnh nên đây là một trong những cái phần để chúng ta thấy là nó đang mạnh hơn vậy những cái cổ phiếu nó mạnh hơn thì cái việc mà trong cuộc thi marathon cái thằng nào chạy về đích sớm hơn thì thằng đấy là khỏe hơn đúng không ông nào chạy về đích sớm hơn thì nó khỏe hơn chúng ta phải gì ạ nếu mà chúng ta đặt đặt đua đua ngựa thì tại sao chúng ta lại cứ đặt thằng bét bảng và đổ thêm nhiều tiền vào để mong có sự may mắn là thằng đầu bảng không may nó bị ngã nó bị chết hụt đúng không đúng không đấy thế thì đấy là cái mà góc độ như vậy nên chúng ta cần phải chơi với thằng giỏi đúng không chơi với thằng dại thì chúng ta dại giống như nó chơi với thằng là suốt ngày bị thua lỗ thì nó bảo là không thằng nào kiếm được 50 phần trăm trở lên thôi bọn ngoài kia là nó toàn chém gió bởi vì ngày xưa chúng ta đi học mới nơi toàn bị bỏ ra mất nhiều tiền học nguy cuối cùng là không có lợi nhuận và thậm chí bị lỗ nên chúng ta mất niềm tin đúng không bởi vì chúng ta đã gieo một cái dấu ấn rất là sâu trong đầu là đi học toàn bị thua lỗ thôi thực tế là đi học toàn bị thua lỗ thật câu chuyện đó là sự thật bởi vì tư duy học bị sai nên đi học toàn bị thua lỗ đúng không đi học toàn bị thua lỗ đúng không học là bị thua lỗ Đấy. bởi vì tư duy sai học mấy cái chỉ báo như này mà đầu tư thì sai chắc chắn rồi nhiều chỉ báo như này cái này nó không giải ngân được số lượng lớn nó chỉ giải ngân được số lượng nhỏ thôi nên các bạn thấy là nó sẽ làm cho chúng ta bị loạn hết cả não thì là ờ, hoặc là một số ý khác nữa nên các bạn thấy là học nó phải nắm được để VSA học phải nắm được để cổ phiếu tăng trưởng thế thì cổ phiếu gì ạ cổ phiếu MVB một số các bạn mua sớm ở đây ok mua sớm xong rồi chúng ta còn một điểm mua chính nữa vượt qua đỉnh này khối lượng lớn muộn à, ờ, hôm nay nó rũ biên độ nhỏ khối lượng thấp à khối lượng lớn rũ biên độ nhỏ khối lượng lớn không sao cả thường đây là một cái nhịp tăng tiếp các bạn nha thường nó sẽ có một nhịp tăng tiếp cổ phiếu này sẽ kết thúc chu kỳ bằng những đợt chạy nước rút bằng những khoảng trống bằng những gì ạ à? đây là những quá trình chạy nước rút thường nó sẽ cố kéo lên khi chạy nước rút này nó rũ và cố kéo lên vượt đỉnh trước khi và trên đỉnh này chúng ta thấy này Đấy. những cái con bọ chết này nó lên khối lượng rất lớn này nó không gì ạ quá nhiều cản đây thì không bao giờ lên được tất cả những cái bụng cái cái hộp này là hộp rất là cứng không mà tháo ra đây chính là giai đoạn mua mãi không lên đây chính là đoạn cuối chu kỳ chạy nước rút một cổ phiếu thứ hai các bạn đấy là mua rất là dũng nghe nghĩ là an an toàn DHB cổ phiếu cũng gì ạ à, gặp cái đỉnh này lần thứ nhất chúng ta mua thất bại lần thứ hai mua thất bại lần thứ ba khối lượng lớn sức mạnh đây là cái nắp nổ đúng rồi ạ nó mở rồi bao nhiêu bạn mua ở đây xin chúc mừng một số các bạn có thể mua nhịp hai nhưng rủi ro rất là cao cao thực ra rủi ro không phải là cao nhưng nó cao hơn chúng ta đã có điểm mua sớm ở đây điểm này lên có điểm mua sớm và điểm mua chính bởi vì nó đã gì ạ à, tích lũy trên đây và đây chính là cái thời chúng ta gọi là lên tàu an toàn vậy giờ mình đã ai mua cổ phiếu DHD Bank comment cái cổ phiếu này thì hôm Dũng chia sẻ HD Bank ạ có ai mua không ạ đấy cổ phiếu chúng ta mua tốt hơn cổ phiếu khác bây giờ chúng ta là so sánh HT Bank với cổ phiếu Tiên Phong Bank anh chị em so sánh nhá HT Bank với cổ phiếu Tiên Phong Bank anh chị em tự so sánh em bị em tự phân tích Dũng muốn anh chị em tự phân tích xem cho Dũng xem là Tiên Phong Bank cổ phiếu này mạnh hay là yếu cổ phiếu mạnh hay yếu ngày mai tăng trần đi ngày mai tăng trần đi ạ đơn giản đấy ngày mai tăng trần đi đơn giản đấy nếu nó tăng tăng trần thì nó mạnh hay yếu ạ đấy anh chị em comment nhá nếu cổ phiếu uh, tiên phong banh ngày mai tăng chảy trần thì nó mạnh không ạ ai nghĩ là mạnh ai nghĩ là chưa mạnh mọi người comment em đây một số bạn mà mạnh thôi đơn giản đấy ạ thế thì vấn đề ở đây chúng ta sẽ xem yếu mạnh như nào chúng ta phải phải đo lường được đúng không có một số một số ở mạnh một số ở yếu một số ở mạnh yếu đo lường nào được đúng không nên chúng ta phải đo lường được chứ mạnh yếu thì bây giờ một nửa như bảo mạnh một nửa yếu nên thường chúng ta sẽ thấy là một chúng ta sẽ được được nhồi gì tư vấn một nhồi nhồi gì ạ 20 cổ phiếu các bạn bao giờ được tư vấn được 20 cổ phiếu liền một lúc không ạ chúng ta sẽ tự được tư vấn 20 cổ phiếu một lúc sau đó gì ạ một số cổ phiếu mà chúng ta mua nó không lên một số kiểu phiếu mạnh lên này giá như này đấy lần trước bảo cho 20 cổ phiếu rồi tại sao lại không mua cổ phiếu kia đúng không tại sao lại không mua cổ phiếu Techcombank mà lại mua cổ phiếu uh, Tiên Phong Banh chẳng thế thì các bạn sẽ cần phải hiểu này khi mà Dũng đo lường thì các bạn biết Dũng đo lường uh, cái gì không ạ Tiên Phong Banh nó gì ạ nó biên độ lớn như thế này dao động lớn như này đúng không biên độ lớn dao động lớn như này thì nó có lên nó cũng chưa lên được Dũng hôm trước Dũng đã vẽ này nó dao động rất là lớn nó giảm đến 13 phần trăm thì những cái đợt tới nó lên thì nó cần phải giảm nhẹ hơn bởi vì những con bọ chết ở đây này này nó vẫn chưa thể nó bung được cái nóc này nữa cái nóc của phía, phía trên này nó vẫn còn gì ạ à? nó vẫn còn rất là dày nó vẫn còn rất là lớn dù là cái, gì ạ có sức mạnh rất là mạnh nó có thể tháo vỡ ra đây nhưng nó còn một thời gian nữa nó mới thể bung được nên bạn mua cổ phiếu gì ạ tiên phong banh thì mỗi một lần bạn lên bạn lại gặp cái đỉnh nó lại rơi xuống và lúc đó là thời gian để gì ạ big boy thu gom cổ phiếu thời gian để big boy thu gom cổ phiếu đến khi mà thu gom hết bạn đã là, những người bán cuối cùng khi các bán ra xong thì điều gì sẽ diễn ra các bạn bán xong thì điều gì diễn ra nên bản thân chúng ta sẽ thấy là chúng ta luôn luôn là những nạn nhân nếu chúng ta không biết được đúng không luôn luôn là những nạn nhân à, nên chúng ta thấy là chúng ta giống như bộ chết thôi cứ nhảy lên gặp đỉnh đã rơi xuống nhảy lên gặp đỉnh nên đến lúc nào mà cái gì ạ cái biên độ nó giảm ít nhất cái bọn nhảy ít nhất thì lúc đấy big boy nó sẽ gì ạ à? nó kéo lên và lúc đấy chúng ta nằm im ở dưới đáy cái cái cái, cái thùng đấy nên lúc đấy nó chạy mất thì chúng ta sẽ không mua được đầu tư ôm 2 năm đây là chiến lược đầu tư dài hạn chiến lược đầu tư thất bại người ta gọi là ôm đến 3 2 3 năm đấy là chiến lược Dũng không biết là cái điều này có đúng hay không nhưng với Dũng đây là chiến lược đầu tư thất bại Dũng có thể khuyên các bạn một cái câu hỏi đơn giản như là các bạn hãy học phương pháp của Dũng đi được không học sau đó 3 năm 5 năm kiểu gì thành công vậy sau 3 năm nếu các bạn không thành công các bạn còn nhớ Dũng không quên rồi đúng không ạ Dũng lại đi tìm một nhóm học viên khác để các bạn đầu tư theo phương pháp của Dũng đi 10 năm nữa sẽ thành công mua cổ phiếu ấy đi nó có lỗ thì mua vào mua thì mua thêm lỗ thì mua thêm nữa không để 10 năm 10 năm thì tài sản của bạn không biết là nếu nó được thì Dũng bảo là đấy các bạn nghe đúng chưa 10 năm trước Dũng bảo các bạn mua nên bạn thành thành à, tài sản lớn nếu các bạn cứ lỗ thì Dũng chả nhớ bạn là ai cả và câu chuyện nó cứ như vậy thôi ạ có đúng không ạ các bạn có có thấy cái điều này không ạ chúng ta sẽ chết gì ạ chết mà không biết tại sao lại chết bởi vì chu kỳ cổ phiếu chúng ta các bạn về các bạn đo lường các cổ phiếu đi ạ các bạn sẽ biết ngay đây cổ phiếu này hay chúng ta đấy cổ phiếu ACB đi ạ đây, ACB trong uh, cả cuộc đời của ACB các bạn thấy không ạ nếu các bạn đầu tư ACB trong 10 năm nữa năm thì sao nếu các bạn đầu tư từ điểm năm 2017 đến bây giờ các bạn thấy không ạ chia cổ tức hay chia các thứ thì thực tế thì ạ à, lâu lâu nó lại có đợt giảm lâu lâu nó lại đợt tăng lâu lâu lại đợt tăng vậy bạn bị bỏ lỡ rất nhiều cơ hội rồi có lúc nó tăng rất mạnh sau đó lại trở về máng cũ có lúc lại tăng rất mạnh sau đó trở về máng cũ và chúng ta nghĩ rằng là với cổ phiếu như này thời điểm này nó là quá tốt với chúng ta đúng không nhưng ờ, có thể sau khoảng độ nửa năm nữa thì không biết là nó còn tốt hay không ạ có ai tin chắc là nửa năm nữa nó còn tốt ai khẳng định là nửa năm nữa còn tốt ạ à? nên không ta không thể biết được cuộc sống chúng ta hôm nay cũng chả biết ngày mai nó có tốt hay không đúng không vì không biết ngày mai nó không tốt nên chúng ta thường làm gì anh chị biết đâu vì chúng ta không biết ngày mai cuộc sống chúng ta còn tồn tại trên cõi đời này không không biết là chúng ta có gặp cái vấn đề ngoài đời cuộc đời không nên chúng ta thấy là cái gì nó đang phát triển rất mạnh à các bạn biết cái ngành gì đang phát triển rất mạnh chúng ta biết không ngành gì đang phát triển rất mạnh bảo hiểm nhân thọ có phải không ạ bảo hiểm nhân thọ là bởi vì rất nhiều người cũng chẳng biết là ngày mai chúng ta có thể sống tồn tại không con cái chúng ta có thể có ai được được vẹo không nên chúng ta mua bảo hiểm nhân thọ thế bây giờ chúng ta mua cổ phiếu để đến 5 đến 10 năm mà chả biết nó có tốt hay không đấy nó là rất nguy hiểm mà lúc đó thì thường là mua như vậy là cái điều đầu tiên cho nó rất là lười suy nghĩ lười lao động nên dẫn đến là chúng ta bỏ đấy và đợi đầu tư 10 năm 5 năm đúng không đúng nói cái điều này đúng không ạ có phải lười suy nghĩ lười lao động nên chúng ta mua là mua vứt ở đấy để 10 năm đúng không nói này ảnh hưởng động chạm dạ nhiều phết đấy cũng nói đúng không kiểu gì cũng động chạm rất nhiều các hệ thống các nhiều cái chương trình cốt lõi nhưng các bạn đừng có tin dũng hãy đo lường đi ạ mang tất cả mọi thứ đo lường họ sẽ nói với chúng ta là nếu các bạn đầu đầu tư cổ phiếu gì à FPT tuyệt vời không sau đó thì họ chứng minh cổ phiếu nếu các bạn đầu tư cổ phiếu Vinamilk thì có phải tuyệt vời không đúng không họ sẽ lấy một hai cổ phiếu nào đó để họ chứng minh cho hàng nghìn cổ phiếu mà chúng ta đang thấy trên trường nhưng hỏi họ họ có mua cổ phiếu đây không ế họ lại không mua đơn giản đấy thôi ạ họ sẽ lấy một cái cổ phiếu nào đó để chứng minh cái điều đó FPT hoặc là Hòa Phát nhưng thực tế thì ạ khi mà quả Hòa Phát nó đang tăng đến bây giờ thì bắt đầu chúng họ mới đang đi chứng minh còn trước đó thì họ chả ai chứng minh cả làm tốt cả chúng ta vẫn nói chung chung đúng không ạ khi nó lên đến quá cao rồi thì bây giờ họ chứng minh là hãy mua nó đi cái cổ phiếu gì ạ à? cổ phiếu gì ạ à? cổ phiếu uh, ACB cũng tương tự như vậy nhịp thứ nhất điều chỉnh nhịp thứ hai điều chỉnh nhịp này nếu trong một hai hôm nữa mà nó không bung được cái nóc này thì nó lại điều chỉnh hãy để hãy đo lường các bạn nhá đã có khối lượng lớn đã có khối lượng lớn những khối lượng lớn này là khối lượng của các tổ chức nhà đầu tư cá nhân nhà đầu tư nhỏ lẻ không ai có thể mua được một lượng khối lượng lớn như này nhà mình hiểu rõ chưa ạ không ai có thể bỏ ra mua một lượng cổ phiếu lớn như vậy nhưng lượng này nó vẫn có thể bị ai đeo bám một số trường hợp nó vẫn có thể bị rũ bỏ một số trường hợp có thể nó bung nóc ngay cổ phiếu này chúng ta có một điểm mua đầu tiên gọi là điểm mua sớm ở đây đây là điểm mua sớm cái điểm mua này Dũng cũng đã chia sẻ cho một số chị em biết và chúng ta sẽ có một điểm mua chính khi nó vượt qua đỉnh này chúng ta đỉnh này nhá không phải đỉnh này đỉnh này với khối lượng lớn hơn đỉnh này thì mình hiểu chưa ai hiểu comment cái nắm rõ cái comment phân tích như thế đỉnh thì hãy quan tâm đỉnh gần nó nhất kế hoạch thì hãy quan tâm kế hoạch của ngày hôm nay đừng quan tâm kế hoạch của 5 năm nữa đừng quan tâm kế hoạch của một tháng nữa hãy xem ngày hôm nay chúng ta làm được gì và sau đó thì ạ kháng cự phải kháng cự tại thời điểm nó tại chính nó bây giờ cứ tìm kháng cự tận đâu các chuyên gia toàn đi tìm kháng cự tận đâu đúng không có phải không ạ toàn đi tìm kháng cự tận tận tít đâu trong khi đó kháng cự ngay của nó thì không tìm có phải không ạ thì mình đã thấy hiểu ra điều này chưa kháng cự ngay đây là cái điểm kháng cự của nó bây ngày mai nó vượt hay không tại sao phải đi tìm kháng cự này tại sao tìm kháng cự này tại sao tìm ở đây làm gì cái tìm ngay này nó vượt được khoảng không đạt khối lượng không mua sớm thì vẫn mua không sao à đó và chúng ta còn nhiều cổ phiếu khác nữa thế thì ờ, chúng ta thấy là vậy chúng ta nhìn nhóm các cổ phiếu ngân hàng đúng không cái vùng này nó đang gì ạ nó lên này đang test lại đó tại vì nếu ai có để ý là Dũng bảo cái cổ phiếu này nó cần phải làm gì ạ nếu các bạn theo dõi các bạn sẽ thấy ngay nó phải test lại kiểu gì nó test lại vì ở kia nó quá lỏng phải test lại đó test lại và nó lên thì nó sẽ chạy nếu các bạn xem thì các bạn sẽ thấy những khái niệm Dũng nói rất kỹ nên bắt được lên thì lên nó yếu quá đến mà kiểm tra lại kiểm tra lại sau đó lên cái lúc đấy tính sao đúng không nên cổ phiếu này để phân phối còn lâu à, thế thì bây giờ chúng ta thấy là rõ ràng cái nhóm này đúng không nhóm nhóm cổ phiếu uh, ngành ngân hàng này vậy nhóm cổ phiếu cùng ngành ngân hàng thấy bidb sao rẻ không anh chị em thấy cổ phiếu này rẻ không lên tàu được không bọn kia nó lên quá cao rồi bây giờ mua cổ phiếu này được không ạ à? Techcombank quá cao rồi đúng không nhiều cổ phiếu quá cao rồi bây giờ thằng BIDB ờ, nó rẻ quá đấy nên chúng ta đã thấy rằng là chơi một thằng là chơi đầu bảng chơi bết bảng thường phân tích kỹ thuật đa phần người ta không phân tích kiểu này người ta chỉ phân tích xem là cổ phiếu này là đang gặp có phải bây giờ chúng ta học theo kiểu đây cổ phiếu này đang gặp hỗ trợ mạnh nên kiểu gì bật lên mua giá này là rẻ có phải không ạ bình thường chúng ta sẽ gặp là cổ phiếu này đang gặp vùng hỗ trợ mạnh kiểu gì giá nó rẻ mua đi có phải không đây chúng ta sẽ thấy câu chuyện nó cứ kiểu dạng như vậy chúng ta sẽ đo hỗ trợ à, hôm trước cũng gặp một số anh chị em có hỏi Dũng là à, cổ phiếu đang lao dốc thế bao chúng ta đo về hỗ trợ so sánh toàn so sánh ngược thay vì chúng ta so sánh gì ạ so sánh tìm cái thằng giỏi nhất để so sánh với nó đây chúng ta đi so sánh để tìm cái thằng yếu nhất để đi so sánh với nó câu chuyện rất buồn cười ok cổ phiếu này thì cũng đang tái tích lũy khối lượng nó hơi lớn một chút đợi nó gì ạ nó ổn định hơn thì chúng ta có thể tham gia khối lượng đây là điểm mua sớm đây là điểm mua điểm mua rất là ok nha Ờ, có lẽ chúng ta sẽ ờ, chuyển sang cái nhóm ngành ờ, chứng khoán một chút đúng không? Tại vì hôm nay chúng ta ờ, nói ngành ngân hàng và nói ngành chứng khoán thì thời gian cũng khá là nhiều rồi nhưng Dung sẽ nói thật nhanh về ngành chứng khoán. Hôm trước Dũng nói rồi, chứng khoán nó cũng giống như ngành ngân hàng nó phải tích lũy đủ lần trước thì chúng ta thấy là chứng khoán chạy trước ngân hàng lần này chúng ta thấy là chứng khoán sẽ chạy sau ngân hàng đúng không chứng khoán sẽ chạy sau ngân hàng thì bây giờ chúng ta xem rằng ngân hàng thì chúng ta phải xem thằng nào mạnh hơn đo lường đơn giản thôi ạ ngân hàng thì những cổ phiếu đây là ngân hàng thì đang gì ạ? tạo ra nền và tới đây nếu nó đúng thì phải có điểm mua sớm còn bây giờ như này không mua đúng không hãy đợi cổ phiếu đề này cũng đang tái tích lũy đợi yeah, đi ngang rũ bỏ đợi Đấy, chúng ta nhìn tất cả các cổ phiếu ngành ngân hàng à xin lỗi ngành chứng khoán HCM cũng tương tự đợi phải đợi hết SSI cũng đợi mua sớm thì cũng trả lên được đâu tại vì nó gặp cái đỉnh này nó phải test lại nha các bạn nha tất cả cổ phiếu này gặp những cái đỉnh này test lại hết nha Đấy, đợi đỉnh này test lại hết đợi một chút bạn ấy hiểu không ạ thì bây giờ có một cổ phiếu nó mạnh hơn trong nhóm này là VND Đấy. mạnh hơn ạ à. anh chị em đã mua ở đây rồi thôi cứ đợi nó test lại đi Đấy. tại vì chúng ta bỏ lỡ những cái cơ hội mua ở những cái vùng này rồi hay là vùng này vùng này là vùng rất là mạnh nhưng thực ra nó khoảng trống này test lại này đấy khoảng trống test lại không có khối lượng lên cái cổ phiếu này là trong nhóm gì ạ à? nhóm uh, cổ phiếu uh, ngành chứng khoán thì VND là mạnh nhất Đấy. chúng ta biết không chả biết vì sao lại VND mạnh nhất nhưng chỉ biết là hiện tại Thì nhiều người sẽ thấy rằng là ôi cổ phiếu gì ạ à? SI mới là mạnh nhất đúng không nghĩ SI mới là mạnh nhất không phải là VND nhưng thực tế thì ạ à, VND nó là mạnh hơn SI thì tại sao lại phải mua SI OSR OSR gì cũng chưa ạ? O SR F O ờ, F không thấy có OSR ở đây ạ cổ phiếu đó có thể là không biết nó đang nằm ở đâu ORS à rồi xin lỗi ORS ok ORS cổ phiếu này thì ờ, chúng ta đã điểm mua này xong rồi ở ờ, đây thực ra nó đang đi lên vượt đỉnh khối lượng thì nó cũng không đạt lắm đợi thêm ạ cổ phiếu này đợi thêm Đấy. có dấu ấn đây bạn đã thấy có một dấu ấn rồi đợi thêm đợi thêm có thể mua sau Đấy, mua sau chúc còn nhiều cổ phiếu lắm rất nhiều cổ phiếu khác nữa Đấy, thì chúng ta sẽ phân tích sau nhưng Dũng muốn cho anh chị em này mọi cổ phiếu nó đều có như vậy có tính cách của nó tại sao mỗi cổ phiếu nó có tính cách riêng của nó thì một số bạn ở đây không biết là bao nhiêu bạn đã có trong cái khóa học chiến lược đầu tư đột phá mà đã nhận được cái cuốn sách đó là làm đến là đầu tư của Liam Moore đó là comment cho Dũng đấy đó còn chưa nhận được thì comment số 2 đã nhận được thì comment số 1 bởi vì trong cái kênh mà Dũng chia sẻ cái cái cuốn sách đó một số bạn trước đó cũng đã nhận được rồi thì ông Lee Mo ông có nói thực ra thực tế trong quá trình nghiên cứu Dũng thấy rằng là tất cả cổ phiếu nó có những cái tính cách của nó nó đi khác nhau đấy nó vận động khác nhau nó đi khác nhau mỗi một dạng đấy có lúc nó tạo ra nền nền nó đi có lúc nó tạo ra biên độ thu hẹp nó đi có lúc thì à, nó dần rũ bỏ nó đi Đó. thế thì chúng ờ, sẽ quay trở áp lại để các, các bạn anh chị em đọc thì trong cuốn sách đó cuốn sách này tuy rằng nhá các bạn nhá nó không nói về biểu đồ nhưng gần như nó nói về rất là rõ một cái mẫu hình thì ngày mai Dũng sẽ đọc cho các bạn một đoạn về mẫu hình để cho các bạn biết các bạn gì ạ à? các bạn thấy được hay là một số các bạn hỏi là cái ờ, chương trình chiến lược đầu tư đột phá có diễn ra hay không thì Dũng chắc chắn là diễn ra uh, chương trình đấy tại sao lại cần phải offline bởi vì chương trình đó là chương trình trải nghiệm cũng sẽ đưa rất nhiều cái trải nghiệm về chúng ta nên đưa online không trải nghiệm được đơn giản thôi đấy tại vì chương trình này là chương trình gần như là chương trình trải nghiệm để chúng ta đo lường được đo lường về góc độ tâm lý có những cái tâm lý mà chúng ta thấy là chúng ta chưa nhìn thấy nên mình chúng ta không tin nhưng uh, trong chương trình đấy thì cũng cho chúng ta trải nghiệm về tâm lý chúng ta sẽ tin được tin được hiểu rõ được hiểu rõ chính mình nhưng chẳng hiểu rõ ai cả thế thì uh, đấy là những, rất nhiều chương trình khác trong chia sẻ này <clears throat> thì bao nhiêu các bạn muốn là trong thời gian tới chúng sẽ làm một cái khóa học trên YouTube này này dạ thì comment á các bạn nhớ comment là nhớ đăng comment và like ở cần kênh dưới kênh youtube đó là Dũng sẽ làm một chương trình về VSA gọi là mang tính chất là gì ạ cơ bản dành cho người mới bắt đầu hoặc là nghiên cứu VSA để cho các bạn biết là tìm hiểu về VSA và hiểu rõ hơn sâu hơn về VSA nếu các bạn thấy thì con nhớ là gì ạ trên cái gì ạ cái cái cái phần dưới của chương trình các bạn comment đúng không ạ vì Dũng biết rằng sẽ có một số anh chị em không có điều kiện để học hành hay thời gian nghiên cứu nên Dũng đưa ra cái này đấy một phần là cũng hỗ trợ chúng ta đấy và nếu tình mình mà tình hình mà dịch bệnh mà nó vẫn còn tiếp tục cách ly thì Dũng sẽ có những chương trình nối tiếp các chương trình chương trình là bí mật đầu tư chứng khoán cũng sẽ tiếp tục đưa ra trong thời gian tới để phần nào đáp ứng được cái nhu cầu của chúng ta đặc biệt thì Dũng chủ yếu là dạy về tư duy gốc gốc rễ tập trung vào tư duy gốc rễ chứ không tập trung vào cái ngọn tại vì tập trung vào ngọn thì nó giống như anh chị em hỏi là Dũng ơi mua cổ phiếu nào Dũng mà mua cổ phiếu Techcombank đi thế thì ờ, khi mà cổ phiếu Techcombank nó lên đến bao nhiêu ạ lên 30 phần trăm chúng ta không bán thì khi mà chúng ta gì ạ không bán nó rơi xuống thì chúng ta bị thua lỗ hoặc là một số bạn cũng hỏi là cổ phiếu gì ạ à? HPG có mua đấy không đúng không thế thì câu chuyện đấy là Dũng sẽ không mua cổ phiếu HPG này nhưng nếu trong trường hợp mà nó chạy Dũng bán dần ra và cổ phiếu này nó có lên đến anh chị em nhớ là ngày xưa Dũng nói là cổ phiếu HPG nó lên bao nhiêu không ạ Dũng thực tế là không biết nó lên bao nhiêu nhưng Dũng bảo là con này cổ phiếu này nó phải lên rất mạnh vực vâng, cơ bản như vậy phải tăng rất mạnh nhưng rõ ràng là Dũng hỏi ít nhất là về bao nhiêu bảy tám mươi đúng không hồi đấy Dũng có nói đùa là bảy tám mươi tại vì Dũng không nói về target sáu bảy mươi đấy bảy tám mươi gì đó thế thì câu chuyện đấy là gì ạ có thể và nữa nó không đến bảy tám mươi hay và mua lên 100 hoặc là 200 không biết nhưng quan trọng đến khi nào thì bán đến khi nào bán khi nó chạy nó rút khi nó có khoảng trống khi nó dao động và cổ phiếu này là cổ phiếu gì ạ blue chip nên nó không để kết thúc ngay được đúng không blue chip nên nó không để rơi thẳng đứng được nên chúng ta gì ạ có kế hoạch để bán nhưng khi mà chúng ta có kế hoạch bán thì một số anh chị em ở gì ạ tôi bán ra thì lúc đấy thị trường nó đang tăng tốc thông tin ra nhiều thì lại có một câu câu chuyện là gì ạ sẽ có lại comment bảo là tôi ăn đang lồi mồm mà ông này lại bán ra đúng không nó đang ăn lồi mồm nó đang thắng thì ông lại bảo đòi bán ra Đấy, chúng ta sẽ nghe cái ngôn ngữ như vậy có những câu chuyện kiểu dạng như vậy Đấy, nên nếu chúng ta theo dõi thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ nhìn thấy rằng các quy trình các hành trình nó lên nó xuống nó như nào đạt đỉnh các bạn hãy xem cảm nhận thế rồi cảm nhận và anh biết được điều đó nên cổ phiếu này hãy theo dõi nó đi ạ Đấy, chưa có thì để theo dõi Đấy, hay là chưa có thì mua lấy một 100 cổ phiếu cũng được mua 100 cổ phiếu thì nó cũng chả rủi ro nhưng khả năng thì vẫn có lãi nhưng thực ra là Dũng sẽ không khuyến nghị mua theo kiểu số lượng lớn nữa này nhưng để cho chúng ta biết rằng là nếu chúng ta biết quy trình của nó biết được vận động của nó biết được dao động của nó thì nó sẽ ok nhiều bạn có hỏi rất nhiều cổ phiếu ở đây nhưng thực tế là gì ạ hôm trước có một cái cổ phiếu bạn bạn hỏi này đúng không hỏi Dũng không nói biết vì sao ạ tại vì ngày mai nó chạy rồi tại vì cái cổ phiếu này Dũng đã đưa chia sẻ cho rất nhiều học viên là ngày mai nó chạy nên Dũng sẽ gì không nói còn đến bây giờ thì nó chạy rồi thì các bạn hỏi là hỏi mua hay bán đúng không hỏi mua hay bán thực tế cổ phiếu này còn nó vừa chạy điểm mua ở đây hỏi các bạn mua bán mua thì sẽ không mua nữa bán thì nó vừa chạy sao lại bán nên bạn hỏi như này thì chả biết là hỏi như nào theo các bạn Dũng trả lời như nào ạ mua bán à Đấy. nên chúng ta hỏi là hỏi gì ạ tại sao lại mua đừng có hỏi mua bán tại sao lại bán mà mua tại sao lại mua mua điểm mua sớm qua rồi điểm mua chính khối lượng không đạt thế tất cả những điều này dần dần chúng ta sẽ nắm rõ được tại sao lại mua tại sao bán thì Dũng sẽ buổi sau Dũng sẽ lấy một cái à, cái biểu đồ đúng không trong cái giáo trình tặng ở trong chiến lược đầu tư đột phá phân tích cho chúng ta đúng không phân tích chúng ta tại sao O'Neil lại làm như vậy đúng không quên cái Việt Nam đi ạ tạm thời là không nói về chứng khoán Việt Nam Dũng lấy một cái giáo trình trong đó Dũng phân tích cái thời điểm mua bán của O'Neil xem nó giống của Dũng hay không hay là nó, nó khác nhau hay không trên thế giới nó có điều gì và từ đó chúng ta ứng dụng với ai như thế nào đúng không nên các bạn thấy là khi mà Dũng phân tích như thế này thì thực ra nếu anh chị em theo dõi kỹ thì đều là nói rất kỹ rồi à, cổ phiếu đã chạy qua thì thôi chỉ có một vài điểm mua mà không có kế hoạch thì không mua được đúng không cổ phiếu ngành thép thôi không có kế hoạch không mua được còn khi nó đã đỉnh rồi chạy thì ờ, trước khi ờ, kết thúc các bạn muốn Dũng tặng một cổ phiếu không tặng nhưng với điều kiện phải đủ điều kiện mua đúng không ạ đủ điều kiện mới mua không đủ thì không mua được không phải đủ lượng đủ chất đổi đúng không lượng đủ chất đổi còn không đủ thì không mua đấy để cho chúng ta biết rằng là cổ phiếu thì nhiều lắm nhưng để tặng chúng ta và về các bạn anh chị em nếu anh chị em là xem thời gian khoảng độ năm sáu tháng rồi thì nếu không học từ những khóa lớn thì nên học cái khóa vô địch à khóa gì ạ xuống dòng tiền khóa xuống dòng tiền thì khai giảng vào ngày mùng 10 và ngày 11 thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây là gần như là cái cái cái khóa ngày xưa Dũng năm 2017 16 Dũng cái khóa này nó tương ứng 10 triệu nhưng bây giờ như là 3 triệu ấy thôi anh chị em học nếu mà áp dụng mà không đúng thì gọi điện cho Dũng áp dụng không đúng trả tiền gấp đôi đúng chưa áp dụng không đúng trả tiền gấp đôi lần đơn giản thôi cấp ba đi cho nó nói nếu áp dụng ở cái mô hình bị sai thì đơn giản thôi có cái gì đâu mà phải mà phải tính toán đúng không thế đấy để cho chúng ta biết rằng là tất cả những cái chương trình Dũng nghiên cứu mất rất nhiều thời gian phá sản cũng nhiều bao nhiêu thứ nó xảy ra như vậy nên chia sẻ nhiều lúc là miễn phí chúng ta nhưng chúng ta lại không áp dụng nhiều lúc là áp phí miễn phí nhưng vấn đề chúng ta lại không thích miễn phí nên trước khi tặng chúng ta một cổ phiếu như vậy anh chị em nhớ luôn này nhớ quà tặng này cổ phiếu gin đây là cổ phiếu à, tuy rằng là cổ phiếu này đã chạy qua khá nhiều giai đoạn rồi đây là những cái cổ phiếu mà nó đã có những cái thời điểm mua đây là những cái thời điểm mà nếu chúng ta học phương pháp của Dũng thì đây là những điểm mua rất quan trọng khi lên đây chúng ta sẽ thấy là đây cũng là điểm mua nhưng thị trường nó xấu nên gần như nó bị test lại hết và đây điểm mua thứ hai thì đây điểm mua thứ hai nhưng có thể bị cắt lót này bị đây cắt lót này và đây đây là mô hình gì ạ bạn có thể comment không ạ mô hình gì ạ mô hình gì mô hình gì ạ gọi là mô hình hai đáy mô hình hai đáy theo phương pháp của Dũng nha bạn nha theo phương pháp của Dũng và theo VSA còn theo phương pháp của các chuyên gia khác thì Dũng không biết nhưng theo phương pháp của Dũng và VSA Dũng nghiên cứu thì cái đáy sau này phải thấp hơn đáy trước phải thấp hơn đáy trước và gì ạ nếu khối lượng mà nó Đấy, nó thấp hơn đấy trước và nếu khối lượng nó thấp hơn nữa thì càng tốt đó. và đây là điểm mua chính của nó khi nó vượt qua đỉnh chúng ta các bạn hiểu không bởi vì nó cần phải rũ bỏ khi nó cổ phiếu đáy thứ nhất người ta mua ở đấy đáy thứ hai người ta rũ người ta bị kẹt ở đấy chúng ta phải bán hết cái người thứ hai người ta bị kẹt kẹt bán sạch ra thì lúc đấy nó lên nó mới lên được các bạn không các bạn vẫn còn gì ạ các bạn vẫn còn tiêu bám mấy ông nhỏ lẻ vẫn còn gì ạ vẫn còn tham sân si vẫn còn máu của đấy thì nó không cho lên nên ờ, không khôn vặt được đúng không và đây, đây là sau lần ờ, nó lên đến đây khoảng 20 này cho em nó rũ này rũ lần nhất này rũ lần thứ hai rũ rất mạnh gãy cái đường này lần thứ ba này. chúng ta nhìn thấy con bọ chét chưa nhớ câu chuyện bọ chét cổ phiếu này chưa ai đã nhớ câu chuyện bọ chét cổ phiếu này thì nhìn lại comment cái lần thứ nhất rũ nó kéo lên bị rũ tiếp lần thứ ba là gần như là một nửa đã bị chết là không còn dám ờ, ngóc đầu lên nữa rồi đây gần như là bọn này đã thấy khối lượng là thấy cạn kiệt rồi không bán ra cứ rũ xuống này là bị xuống lần đáy này vùng hỗ trợ không còn đấy nữa thậm chí là đợi mãi từ bao nhiêu từ 2 tháng 4 à? đến ở à đâu tháng 5 à, tháng 5 này tháng 3 2 tháng 3 mãi không lên hôm trước nổ phát nhưng ông ở đây thì cần phải vậy là test lại thế ngày mai nổ sao nổ khối lượng lớn khối lượng lớn bao nhiêu khoảng độ bao nhiêu ở đây ạ à? đây xem khối lượng luôn này 800 800 nếu lên một triệu mốt một triệu nữa thì lên tàu thôi ạ à. khoảng một triệu lên tàu thoải mái à, đấy tất cả những cái món quà này nhưng với điều kiện nhá anh chị em phải đúng đủ điều kiện nó khối lượng nó thấp hơn mà giá mà nó không tao cao hơn để 5% mua thì càng tốt chả sao rồi. vượt 5% 6% mua thì càng tốt mua trần cũng được không vấn đề gì cả hiểu không mua trần được chẳng như đấy là cách mà cái sự khác biệt giữa phương pháp của Dũng với toàn bộ phương pháp khác nên có thỉnh thoảng các anh chị em đấy lâu lâu Dũng lại cho anh em một cổ phiếu nên vấn đề nhiều anh chị em không tin Đấy, theo dõi mãi kênh nhưng không tin vẫn lỗ Đấy, một số anh chị em thì tin lãi ba bốn mươi phần trăm thậm nhiên có người 70 phần trăm không cần học vẫn lãi quan trọng là chúng có tin hay không ạ tin thì chúng ta phải hiểu hiểu mới tin còn chả hiểu làm sao tin được thì ờ, trước khi kết thúc chương trình của tối hôm nay hôm nay là một cái buổi cũng khá là dài đúng không dài thì uh, Dũng cũng chia sẻ về cơ bản thì anh chị em cũng đã nắm được khá là ok rồi thì nếu anh chị em đã có câu hỏi và Dũng mong rằng là hãy đặt ra những câu hỏi à, hiện tại là có 925 anh chị em đang theo dõi thì mong rằng anh chị em hãy đặt tất cả câu hỏi để Dũng có những cái nội dung Dũng làm video đúng không Dũng biết rằng là anh chị em đang có một là có những nỗi đau gì hôm nay một số bạn hỏi về cách sử dụng margin thực ra nếu trong video này mà chia sẻ về margin đó, thì không đủ nên Dũng làm một video riêng về margin để chia sẻ đúng không ạ hãy sử dụng riêng margin. Margin là gì ạ nó sẽ giúp chúng ta trở thành anh hùng nhưng có thể giết chết chúng ta một cách nhanh chóng nên cái margin là Dũng phải chia sẻ rất kỹ đúng không? rất là kỹ về margin chứ không thể chia sẻ vớ vẩn được Margin là một dạng đòn bẩy một dạng cách để chúng ta kiếm được nhanh tiền nhất à, chỉ có chứng khoán mới margin mà không phải gì ạ không phải làm thủ tục ngân hàng nên thực sự margin hãy coi nó là món quà chứ đừng coi nó là kẻ thù nhá thì nhớ là gì ạ sau chương trình này thì à, hãy comment cho Dũng cái nội dung mà anh chị em muốn Dũng chia sẻ ở phần bên dưới và hãy nói những cái gì ạ chúng ta đang gặp vấn đề phần bên dưới để Dũng mong rằng sẽ giúp chúng ta bằng những video này với những chủ, chủ đề à, rõ Dũng sẽ tập trung vào những cái chủ đề mà anh chị em hỏi nhiều nhất sau đó thì những chủ đề hỏi ít hơn thì Dũng sẽ chia sẻ sau một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả cả nhà đã theo dõi chia sẻ của Dũng ngày hôm nay à, xin chúc anh chị em có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và nhớ đi ra đường là hãy đeo khẩu trang phải không lại bị à, một là bị phạt hai là nó ảnh hưởng sức khỏe một lần nữa thì xin cảm ơn và chào tạm biệt cả nhà và chúng ta sẽ sử dụng một số chương trình trong thời gian tới như là cũng sẽ có một chương trình VSA nói chung là rất nhiều margin và sẽ nhận được nhiều comment ở phần bên dưới để tiếp tục Dũng sẽ sử dụng trong cái video tiếp theo xin cảm ơn ạ